Xin chào các bạn à, Ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái trang để mà tạo logo Rất là hay mà trước đây mình đã sử dụng rồi Đấy là trang uh, à, loca.com Thì ngày xưa tên của nó không phải là loca.com Mà tên ngày xưa của nó là logojoy.com Thì đây là một cái trang rất là hay à, Tại sao mình để giới thiệu với các bạn trang này chứ không phải là một cái trang khác Là bởi vì cái trang này thứ nhất ấy là nó sử dụng cái thuật toán AI nên nó sẽ tạo ra cái logo ờ, khá là thông minh và linh động và cái thứ hai là cái logo nó tạo ra ấy, nó sẽ bám gần như sát theo cái ý tưởng mà bạn đưa ra tức là cái đầu bài bạn đưa ra ấy, thì là logo nó đưa ừ, nó sẽ sau khi nó sử dụng thuật toán nó đưa ra thì rất là sát và cái thứ ba ấy là uh, nó cho phép à, sau khi mà các bạn đăng ký cái tài khoản đấy thì nó sẽ cho phép các bạn là là um, là lưu lại toàn bộ cái thông tin mà các bạn đã tạo ra và trong cái quá trình sử dụng các bạn có thể thay đổi chỉnh sửa uh, để bắt đầu nhé thì các bạn sẽ vào cái trang này loca.com và phần dưới này để mình đang để tiếng uh, tiếng Việt nhé thì tiếng Anh của nó sẽ như này nhá thì mình tiếng Anh mình không được tốt lắm thì mình gõ chuyển sang tiếng Việt gõ vào đây này đấy tên của công ty thì các bạn để tên của bạn nhá tên mà cái logo đấy là các bạn kích vào phần bắt đầu đấy. sau đó là các bạn chọn vào cái phần uh, cái danh mục mà các bạn ừ, chuyên hướng về ví dụ ở đây là có nhà hàng này tư vấn này làm đẹp này nhiếp ảnh này uh, sức khỏe các thứ này đây cái này của mình thì mình là ví dụ như mình là uh, marketing chẳng hạn uh, marketing uh, online chẳng hạn digital marketing ấy Đó, ấn vào phần tiếp theo này ở đây thì nó sẽ nói với bạn là bạn cần lựa chọn ra một số cái mẫu logo mà bạn cảm thấy ưng ý đấy, tức là mà bạn cảm thấy thích ấy. Đấy. tức là bạn các bạn cái này các bạn cần chọn làm sao để cho nó phù hợp với cái, cái tiêu chí của mình nhé ví dụ như của của mình đây là mình đang đưa ra là uh, digital marketing thì mình phải chọn cái cái logo gì đấy cảm giác nó hơi biểu tượng thiên về online một chút về công nghệ một chút đấy ừ, mình sẽ chọn ra ờ, mấy cái nhá ở đây có rất nhiều các cái mẫu đấy chọn ra ờ, đây chỉ là những cái mẫu gợi ý thôi nhé các bạn chọn uh, bất kỳ cái nào mà các bạn cảm thấy thích rồi. sau đó các bạn ấn continue rồi các bạn chọn ra cái màu màu mà các bạn định hướng đến cái này thì ờ, tùy nhé, nó còn phải phù hợp theo là cái màu đấy nó có phù hợp với cái biểu tượng của công ty không hoặc là uh, biểu tượng uh, hoặc là cái mách của bạn đấy thì bạn chọn ở đây mình sẽ chọn là uh, cái màu đỏ nhé và cái màu cam này đấy, continue tiếp cái phần slogan này thì các bạn có slogan thì bạn thêm vào đây hoặc không có thì các bạn bỏ qua và ấn vào continue tiếp theo là à, bạn chọn là một vài cái, cái, cái um, symbol ký tự ấy đấy đây sẽ tiếp này mời các bạn đây là một số các cái mà các bạn hướng tới đây mình chọn đấy cái này nó dùng thuật toán AI nên là nó sẽ động một lúc để nó sẽ tạo ra cho bạn cái logo ok đây bạn này thấy nó đang lót dần nhé đấy. đấy đây các bạn nhìn Đấy. rất là nhiều các cái ý tưởng nó đưa ra cho các bạn các bạn muốn xem thêm thì kích vào cái phần loát mò nhé đấy ở đây thì uh, mình xem qua thì mình thấy uh, hiện tại mình à, thấy cái này cũng hợp lý này hợp lý này đây hoặc cái này đấy thì là sau khi chọn được một cái nhé thì bạn có thể ấn vào trực tiếp vào cái đó và các bạn à, chỉnh sửa thêm Đây, thì các bạn sẽ chỉnh sửa ví dụ như là màu sắc này, tên này, icon này. Đấy. Đấy, thêm các cái đây nhá, thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây này, nó sẽ đưa ra luôn cho các bạn các cái ý tưởng cái cái, ờ, cái logo này trên các cái đây là trên các cái trang truyền thông luôn ví dụ như là đây là trên ờ, trên ờ, mạng Facebook này logo nó sẽ cái banner nó sẽ hiển thị ra như thế này đấy hoặc là cái bộ ờ, brand kit thì nó sẽ hiển thị ra như này đấy đây là một trang khá là hay à, cái cái phần này nhá thì các bạn ờ, ví dụ như là sau khi uh, tạo được như này nhá các bạn mà muốn muốn lưu được những cái này thì các bạn cần phải tạo đăng ký tài khoản đăng ký cái tài khoản này ở đây thì không mất phí gì cả ở đây mình đã đăng ký rồi thì là nó sẽ vào cái phần là set logo nhé đấy thì các bạn có thể thấy này đây Đó, tạo ra phần set logo như này đấy đây là các cái logo mà đã lưu lại đấy. thì các bạn chỉ cần tạo cái tài khoản mới thôi là các bạn có thể lưu được toàn bộ những cái logo mà các bạn các ý tưởng logo mà các bạn tạo ra thì ờ, sau khi mà có có thời gian thì các bạn lại vào chỉnh sửa tiếp à, trên đây là mình đã hướng dẫn giới thiệu cho các bạn một cái trang trang web để tạo ra cái một cái bộ logo bộ uh, hình ảnh nhận diện thương hiệu khá là hay mà từ trước đến giờ mình thấy trang này hợp lý nhất uh, nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì hãy cho mình một like cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại